gì đây đúng hôm thế nhở lúc nãy không chưa bật livestream thì đánh một game chắc là game cuối cùng rồi đánh xong game đấy cái nó ra bật livestream vào lại cái là thôi xong hết phim à... rồi bỏ cuộc chơi